Quý vị và các bạn theo dõi thật kỹ Sau đó đưa ra cái quyết định mua xe của mình thật chính xác Và liên lạc ngay cho tôi Theo số điện thoại 0975 686 232 Chúng ta thấy nó có một cái màu à, xanh dưa hấu Có thể nói là một trong những màu đẹp nhất của cái dòng xe 7 chỗ Jolly này Thân vỏ của nó thì căng đét luôn quý vị nhá Không có một lỗ nhỏ đâu Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này đâu quý vị nhá Máy gầm đại chất luôn Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Máy đang nổ luôn đấy quý vị Tôi vẫn đang để nổ máy luôn đấy Đứng gần không nghe thấy tiếng máy luôn Máy êm như xe 82 luôn quý vị nhá Một chiếc xe đa dụng 8 chỗ ngồi Chúng ta có thể đi cả gia đình luôn quý vị Một xe công dụng bằng hai luôn quý vị Nồi đồng cối đá luôn Máy rất là khỏe và rất là bền quý vị nhá Và cái kiểu dáng của chiếc xe này thì tính đến thời điểm hiện nay thì Nó vẫn giữ được một cái dáng vẻ gì đó Nhìn nó rất là thể thao rất là hầm hố đặc biệt nó có cái bánh treo ở phía sau này này nhìn chiếc xe này nó hầm hố và cũng rất là thể thao nhìn nó cũng còn tương đối là hiện đại nó không bị mất form quý vị nhá đấy và chúng ta thấy rằng là cái thân vỏ của nó đây càng đét luôn quý vị nhá đấy, không có một chút ma tít nào xuất hiện trên chiếc xe này đấy các cái đường viền chạy dọc theo xe kia chúng ta thấy nó còn sắc nét luôn không bị mờ đấy, không bị uh, đắp ma tít đâu quý vị Đèn cột lốp treo mắt sách turbo Đã lên turbo rồi quý vị nhá Và nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng à, Từ 7 cho đến 9 lít xăng trên 100 km quý vị nhá Máy đại chất luôn quý vị Đấy, Nó có một cái màu à, xanh dưa Có thể nói là một trong những cái màu đẹp nhất của cái dòng Mitsubishi Jolly này Và ngày hôm nay thì chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách hàng cái sản phẩm này Và quý vị và các bạn à, theo dõi thật kỹ sau đó liên lạc cho tôi để sở hữu chiếc xe này quý vị nhá chỉ nhìn hơn một chiếc xe máy một chút thôi nhưng chúng ta cũng đã sử dụng à, một chiếc xe 8 chỗ ngồi mà lại thương hiệu Nhật Bản quý vị nhá một chiếc xe 8 chỗ ngồi thương hiệu Nhật Bản đặc biệt là cái dòng này cũng đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi cái độ bền của nó rất là cao máy của nó rất là khỏe quý vị nhá và ít hỏng vặt rất là lành luôn và đồ thay thế của chiếc xe này hiện nay ở Việt Nam thì rất nhiều luôn và cũng rất rẻ luôn quý vị nhá Đấy, nước sơn của nó còn bóng loáng luôn xe thì càng đét luôn quý vị nhá Vâng quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì tôi đã quay một vòng quanh xe quay thật kỹ chiếc Mitsubishi Jolly để quý vị và các bạn theo dõi và bây giờ là từng phần chi tiết của chiếc xe này trước hết tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái cabo phía trước Đấy, chúng ta thấy là cái cabo phía trước đây nước sơn của nó còn rất là bóng luôn còn in hình các cái cây ở xung quanh luôn và cái mặt cabo này còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự cong vênh đấy cam kết với quý khách hàng là chiếc xe này zin nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ quý vị nhá keo chỉ zin 100% luôn đấy cái mặt cabo của nó còn rất là khớp khít luôn không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay là bị đâm đụng đây và cái đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị nó cũng còn khá là trong không có dấu hiệu gì của sự uh, à, nước vỡ ở đây quý vị nhá đấy cái mặt ba Ga lăng phía trước kèm theo đó là cái biểu tượng Mitsubishi Jolly, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Đấy, và cái đèn pha phía trước bên phụ, bên lái đây cũng vậy, cũng còn khá là trong và nó cũng không bị dập vỡ gì đâu quý vị. Cái ba đờ sốc phía dưới này cũng vậy, không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và nó cũng còn rất là khớp khít luôn. Đấy, thân vỏ thì căng đét luôn, tôi đi thật gần để cho quý vị và các bạn theo dõi máy đang nổ quý vị nhá. Đấy, máy êm du luôn quý vị, không có một chiếc nào có thể êm được như chiếc này. Đây cái khoang lốp phía trước bên lái đây quý vị,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 vẫn là sơn zin của nhà sản xuất chưa bị phết phẩy một giọt sơn nội nào vào đây và nó cũng không bị xước sang hay bị nứt vỡ gì đâu quý vị tem vẫn là tem zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đèn cột đây cái đèn hậu phía sau đây cũng còn à, khá là sáng luôn và đã được chủ nhân người ta nẹp cái nẹp inox vào đây nhìn rất là khỏe khoắn quý vị nhá lốp treo quý vị Đấy, có cái lốp treo ở đằng sau này nhìn chiếc xe này nó rất là thể thao rất là khỏe quý vị nhá rất là đẹp Đấy, đã chạy turbo rồi quý vị Cái đèn hậu phía sau bên phụ đây như vậy cũng còn trong veo luôn Đấy, và cũng đã được nẹp inox rồi Nhìn rất là khỏe khoắn Tên tư nhân biển Hà Nội quý vị nha Chúng tôi bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc Cho quý khách hàng ở xa Chiếc xe này chúng tôi mua của một quý vị đại tá bộ đội biên phòng nhá Cho nên người ta chọn cái màu xanh này rất là hợp lý luôn Bộ đội đi màu xanh này rất là đẹp Tên tư nhân biển Hà Nội chúng ta Với khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta không phải lo nghĩ đến việc mất tiền biển quý vị nhá Đây và cái khoang lốp phía sau bên phụ đây cũng vậy còn sáng choang luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị tất cả mọi thứ còn sáng choang cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi phải một hai năm nữa mới đến việc phải thay lốp đây và cái mặt la răng của nó đây cũng còn khá là sáng luôn đấy thân vỏ thì căng đét luôn quý vị nhá sơn zin của nó còn khá nhiều luôn đây cái khoang lốp phía trước bên phụ đây quý vị sáng trưng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cái đầu xi kia quý vị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 đấy cái mặt vô lăng của nó đây chúng ta thấy không bị mờ không bị mòn không bị ờ, xuống màu một chút nào quý vị nhá đấy và cái vành vô lăng vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị đấy đi thì nhiều chúng ta nhìn vào cái cần số này chúng ta cũng biết luôn đấy cần số này các con số các dãy số còn rõ ràng các cái phím bấm đây và chúng ta thấy cũng còn rõ ràng luôn quý vị nhá đấy và nhựa của nó còn sần nguyên mới cứng luôn quý vị đây kể cả là cái mặt tắp bi cửa đây các cái tay cửa vẫn là sơn zin của nhà sản xuất các tay cửa đây Đấy cái phần nhựa phía trên đây không bị mờ Không bị mòn quý vị nhá Đấy còn keo chỉ thì zin 100% Không mất một phân quý vị nhá Đây các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lê mở lết Chưa một lần mở quý vị nhá Đây kể cả cái phần phía dưới này quý vị nhá Cũng không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị Đấy Và cái cánh sau Đây để tôi mở cái cánh sau Cánh sau bên phụ đây quý vị Đây hàng ghế thứ hai của nó đây chúng ta thấy cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu đây cái mặt tắp bi cửa phía sau đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự à, bạc màu ở đây quý vị nhá cái dòng Jolly nó hay bị bạc màu sơn ở đây lắm nhưng mà chiếc xe này thì không quý vị nhá đây là keo chỉ của cánh sau đây Đấy, tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên các con ốc này chưa một lần động chạm cờ lên và lết Đấy, keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào đấy là cái kể cả phần phía dưới này quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này quý vị nhá đấy, và bây giờ thì tôi quay à, sang cái góc quay ở phía bên à, lái đây chúng ta thấy rằng là đây đấy, cái mặt là răng rồi mặt tắp lô tắp bi các cái phím bấm à, các cái phím điều khiển kia cũng còn rất là rõ ràng luôn quý vị nhá nhựa của nó đây đấy, tắp bi cửa đây đấy cái phần nhựa phía trên này còn không bị bạc màu không bị sờn một chút nào quý vị nhá kể cả phần phía dưới này keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ ra đâu quý vị các con ốc này chưa một lần mở đây đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn tem của nhà sản xuất đây đấy và cái cánh sau bên lái đây quý vị đây ghế của nó đây hàng ghế thứ ba đây quý vị đấy, trần của nó đây cũng còn tương đối mới quý vị nhá đây chúng ta thấy rằng là keo chỉ của nó đây không có mất một phân nào quý vị nhá đấy không mất phân nào kể cả cái phần phía dưới chúng ta thấy là như vậy tiếp theo nữa tôi truyền tải đến cho quý khách hàng cái à, cốp sau đây cái cốp sau đây hai bên hông của nó đây keo chỉ của nhà sản xuất đây quý vị các con ốc được chưa một lần mở đinh tán của nó đây quý vị đấy keo chỉ đây không có mất một phân nào cả quý vị nhá đinh tán đây đấy bây giờ nó cũng hơi tối rồi cho nên là đấy mấy cô này còn đang nhảy nhô nhảy nhào đây này ầm ầm lên này đấy đây chúng ta thấy là đây các lỗ bấm đây vẫn còn vuông đét luôn quý vị nhá đấy, không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy đây đấy chúng ta thấy là như vậy dịp đét luôn quý vị nhá rất là đẹp luôn đây là cái cốp sau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 Máy thì đại chất luôn, máy êm như du luôn quý vị nhá Đứng gần không nghe thấy tiếng máy luôn quý vị Đây Máy đang nổ quý vị nhá, máy đang nổ đấy quý vị Không có dấu hiệu gì của sự rung giật hay là bị ờ, ấy đâu Đấy, máy khô rong luôn, không một vết dầu mỡ quý vị nhá Đấy, đứng gần không nghe thấy tiếng máy luôn, nổ êm như xe 82 luôn quý vị Đây, răng của nó đây Các cái đinh tán đây, các cái lỗ đây Vẫn còn tròn xoe đây quý vị Đấy, đây đinh tán của nhà sản xuất đây đấy số vin đây rồi là đây các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây keo chỉ đây quý vị không có mất một phân nào quý vị nhá đây này các lỗ của nó đây vẫn còn tròn xe đây này. Đấy, keo chỉ đây này. Đấy, các lỗ đây vẫn còn tròn xe luôn quý vị nhá lỗ đây đấy đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị đấy những cái này mà bị đâm đụng chúng ta không thể làm lại được quý vị nhá đây các lỗ bấm đây còn tròn xe luôn quý vị nhá đây theo chỉ zin tuyệt đối luôn đấy hai bên má của nó đây quý vị đấy đấy máy thì đang nổ quý vị nhá máy nổ êm như du luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu và cực êm luôn quý vị nhá một chiếc xe có thể nói là chưa thấy chiếc xe nào máy êm như chiếc xe này đâu quý vị đấy và quý vị và các bạn thân mến vừa rồi tôi đã quay thật kỹ cái ngoại thất bên cái hình dáng bên ngoài cũng như là cái nội thất bên trong của chiếc xe Mitsubishi Jolie sản xuất năm 2004 để quý vị và các bạn theo dõi. Và bây giờ trước khi kết thúc video trên chiếc xe này ở đây thì tôi đi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài thật kỹ và một chút nội thất bên trong để xin được uh, kết thúc video giới thiệu xe này ở đây. Để hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video giới thiệu xe lần sau. Đấy, chúng ta thấy rằng nó có màu xanh dưa rất là đẹp thân vỏ thì căng đét luôn zin đét nguyên bản ta đến Z không có một lỗ nhỏ luôn quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy đẹp như thế này cơ mà chỉ với 158 triệu đồng chúng ta đã sử dụng một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản một chiếc xe 8 chỗ ngồi đăng ký là 8 chỗ ngồi nha quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy là thân vỏ căng đét luôn và một chút nội thất bên trong đây Đấy, chúng ta thấy nội thất bên trong của nó sáng đẹp như thế này màn hình cam lùi đầy đủ hết quý vị nhá hai dàn điều hòa mát lạnh luôn tắp bị cửa của nó còn sáng như thế này keo chỉ thì không có mất một phân nào quý vị nhá đấy đấy các cô này đang nhảy nhót ghê quá à, đây quý vị đây đấy chúng ta thấy là cái mặt tắp lô của nó còn đẹp như thế này vô lăng cần số quá đẹp luôn ghế đây đấy tất cả mọi thứ còn rất là nguyên bản luôn vâng